Xin chào mọi người, đây là sản phẩm phao điện bật tắt máy bơm nước từ xa sử dụng pin 12V không lo sợ giật không cần dẫn dây nguồn từ bồn nước âm qua tường đi thẳng xuống máy bơm nữa pin 12V mình có thể thay thế bằng bình ắc quy hoặc nguồn adapter ở gần đó để duy trì Bóng đèn mình ví dụ thay thế cho máy bơm để minh họa cho các bạn xem. Đây là thiết bị đóng ngắt máy bơm. Thiết bị được lấy nguồn trực tiếp 220V để cấp cho máy bơm nước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.